À, chào tất cả anh em hôm nay à, tiếp tục với video này tôi à, nói sâu thêm về cái bộ sản phẩm bầu cua không tang mới nhất 2019 Đấy thì à, như anh em ờ, cũng xem những clip trước của tôi ấy thì à, có nhiều anh em vẫn thắc mắc và vẫn gọi điện cho tôi để hỏi thì hôm nay tôi sẽ làm thật cho anh em xem à, tiệm có ba miếng dán của khách mai uh, mai chuyển cho khách thì uh, tôi mượn của khách để tôi uh, dán vào ba cái mặt của bộ hột bầu cua này <clears throat> đấy thì um, cái uh, những cái những cái đồ bịp của bầu cua này anh em uh, cũng đã biết đấy có rất là nhiều nhưng mà thật sự là những cái sản phẩm đấy nó không không uh, không đưa được vào trong ờ, những cái sòng sới lớn mà anh em chỉ chơi những cái sòng sới nhỏ thôi đó cái video này tôi làm cũng ngắn thôi mà tôi làm sẽ chuyên sâu vào cái ờ, cái cái bộ báo dung ờ, bầu cua không tang này mới nhất 2019 anh em nhé rồi ở à, sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sóc bầu cua cách ờ, đánh bầu cua và cách ờ, sử dụng ờ, cái bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang này đây đây là ba miếng dán của khách tôi lấy ra nó rất là nhỏ anh em nhé tôi lấy ra để tôi dán vào ba mặt của hột bầu cua mọi lần là những clip trước là tôi toàn rán bầu với cả cua hiêu hôm nay tôi làm tặng con tôm chơi bắt con tôm ha đây là hột trợ anh em nhé bắt bắt con tôm này nói thật với anh em là nếu mà anh em ờ, sở hữu cái ờ, bộ hột bầu cua à chết nhầm tôi nhầm cái ờ, bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang này anh em đi đến bất kỳ những cái sòng dưới nào hay là hay là những cái sòng dưới to hay là sòng dưới nhỏ thì anh em cũng vẫn cầm được tiền về đó bây giờ tôi dán bây giờ tôi sẽ dán ba miếng này xong rồi mai tôi lại tôi lại làm lung ta lung tung của khách đây tôi sẽ cắt thành ba phần ô tôi chết rồi sẽ cắt lại ba phần đấy cái lập cái lớp um, cái lớp sau của của của cái này là là cái lớp keo anh em nhé ví dụ mà anh em uh, ví dụ mà anh em uh, dán vào hột của người ta ấy. đây tôi sẽ nói luôn cái cách uh, để cái sử dụng cái miếng dán này kỹ hơn đó đây là miếng dán nếu mà anh em uh, muốn ờ, dán vào hột của người ta thì anh em chỉ việc ờ, lấy cái này ra lấy cái ờ, báo dung không tang này anh em dán vào đây thực ra là tay anh em có mồ hôi anh em chỉ cần biết chỉ cần bóc cái hột này ra thôi là nó sẽ dính vào đây rồi nhưng cái mặt trước của cái hột miếng dán này nó nó có lớp keo anh em nhé anh em chỉ dán vào những cái chỗ phần đen của cái hột bầu cua này đó ví dụ như là thân con bầu này đó đít con ờ, tôm hay là đầu con tôm hay là đấy, mỏ con gà đấy. Đấy thì ờ, bây giờ tôi đi vào tôi test luôn nhanh em xem xem cái ờ, độ chính xác của cái máy báo dung này máy báo dung uh, bầu cua không tang này nhé miếng nói luôn với anh em là máy báo rung cực kỳ chuẩn anh em đến với cơ sở của tôi tôi cũng ờ, muốn anh em đến với cơ sở tại vì à, sao tại vì là muốn anh em đến để test cho anh em và hướng dẫn sử dụng cho anh em để cho anh em về anh em ờ, không thắc không không không phải ờ, gọi điện nhiều hỏi nhiều về những cái vấn đề gọi là cách sử dụng bộ sản phẩm ở bao dung bầu cua này Đây, tôi cắt ba miếng ờ, băng dính để tôi dán là cái tôi uh, cho vào mặt ba con tôm này. tôi dán vào mặt tôm anh em nhé tôi dán hẳn ba mặt luôn đấy thường là bộ sản phẩm báo dung bầu cua không tang này nó có một máy dung và ba miếng dán đấy thì anh em à, về nhà anh em chơi một miếng cũng được mà anh em chơi hẳn ba miếng cũng được đấy anh em chơi ba miếng thì như tôi đây đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test thử cái uh, cái cái báo dung bầu cua không tang này nó như thế nào đấy máy báo có tôm anh em nhé đó có tôm anh em nhé đó. tiếp tục anh em rồi máy à, không dung không dung nghĩa là gì không có không có tôm anh em nhé đó máy báo cực kỳ chuẩn có thì báo không có không báo tiếp tục anh em này tôi sẽ sóc vài tay nữa cho anh em đấy như tiếng này máy báo rung rất mạnh tôi uh, ờ, tất cả tôm mở tôm này một trăm phần trăm có tôm luôn này đó có tôm máy báo cực kỳ chuẩn tiếp tục anh em nhé tiếp tục máy có tôm máy báo dung có tôm tôi tiếp tục đánh tôm 100% có tôm này đó đó, cái bộ sản phẩm này thì thực sự là anh em à, cần à, có bộ sản phẩm này thôi anh em à, có thể dành một tháng về cho anh em Đấy thì anh em nào có muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này thì à, liên hệ với tôi qua ba số điện thoại trên màn hình <clears throat> ờ, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau cảm ơn anh em